Sau khi tinh tinh bong thì bắt đầu xâm chiếm trái đất. Các nhà khoa học Mỹ dùng tinh tinh để thay con người làm thí nghiệm nhưng lại chế tạo ra loại virus siêu độc. Virus lan ra trên toàn cầu, hơn 90% người dân trên thế giới đều bị nhiễm. Ngược lại tinh tinh thì được virus kích thích não bộ, có được trí tuệ của con người. Sau 10 năm thời gian trôi qua, văn minh của loài người bị phá hủy. Còn một bộ phận nhỏ con người miễn dịch tập trung vào một thành phố cũ. Tinh Tinh thì quay vào trong rừng nguyên sinh thành lập một vương quốc, bắt đầu một nền văn minh mới. Bọn chúng đang quen đi bằng hai chân, dùng các công cụ để săn bắn, giao tiếp bằng tiếng kêu và cử chỉ. Trong bộ lạc còn có cả giáo viên dạy học cho học sinh. Seza là vua cả cả bộ lạc, là con có trí tuệ cao nhất. Hôm nay đứa con thứ hai của nó vừa mới ra đời, cả bộ lạc đều tập trung chúc mừng. Buổi chiều hôm sau có con người xông vào đây, còn đánh một tinh tinh bị thương. Vậy là cuộc chiến chính thức bùng nổ. Nhưng Seza lại không muốn gây ra chiến tranh nên chỉ đuổi con người lên trên núi, Thực ra những người này đến đây để sửa trạm thủy điện. Năng lượng ở căn cứ của bọn họ đã sắp cạn kiệt, bây giờ phải kiếm nguồn năng lượng mới. Nhưng lần xung đột này đã phá vỡ sự hòa bình. Caesar có một người anh em tốt tên là Koba. Hắn ta đề nghị giết hết toàn bộ loài người để tránh hậu họa. Vì từ nhỏ hắn ta đã bị con người nhốt vào trong phòng thí nghiệm, chịu đủ loại giày vò nên rất thù hận con người. Caesar lại không đồng ý việc châm ngòi chiến tranh, vì chiến tranh không chỉ giết chết kẻ địch mà còn làm hại đồng loại của mình. Vì an ủi mọi người, anh ta dẫn đại quân đến căn cứ của loài người cảnh cáo bọn họ không được đến gần bộ lạc tinh tinh. Hơn nữa còn phân rõ ranh giới giữa hai bên. Nhưng con người chỉ còn hai tuần nữa là sẽ dùng hết toàn bộ nhiên liệu. Không có điện thì bọn họ không thể nào duy trì được cuộc sống và liên hệ với bên ngoài. Dreyfus là lãnh đạo của loài người cũng muốn gây chiến tranh. Nhưng nhà khoa học lại có thể nhìn ra Caesar đứng đầu tinh tinh rất thông minh. Anh ta quyết định lại lên núi để thuyết phục Caesar cho bọn họ sửa thủy điện. Anh ta đưa Seiza đến đập nước rồi giải thích rõ với anh ta tính quan trọng của cái này với loài người. Seiza hiểu rõ mọi chuyện xong cho bọn họ đi lại tự do nhưng yêu cầu loài người khi lên núi phải nộp ra toàn bộ vũ khí. Nhưng cô ba lại không tin con người, anh ta đưa thêm vỏ tinh tinh đột nhập vào kho vũ khí của loài người. Vũ khí trong này có thể giết cả bộ lạc của anh ta, nhưng không may anh ta lại bị loài người phát hiện ra, cô ba giả ngu giả ngốc như tham ăn lắm, cuối cùng cũng được cho ra ngoài. Nhóm người đi sửa đập nước không may gặp sự cố, Bỗng dưng cả trạm thủy điện bị sập, có người bị chôn vùi ở bên dưới. May mà Tinh Tinh đã cứu bọn họ ra bên ngoài. Vì nhân viên lén mang vũ khí lên đây, còn suýt nữa làm con trai Seza bị thương. Seza tức giận yêu cầu bọn họ ngay lập tức cút khỏi đây. Nhưng Mancom vẫn muốn cầu xin, vô tình anh ta phát hiện ra vợ của Seza ốm rất nặng. Bạn gái của anh ta lại là y tá nên có thể chữa khỏi bệnh cho vợ của Seza. Để trao đổi, Seza cho bọn họ ở lại thêm vài ngày, còn cho Tinh Tinh giúp đỡ bọn họ sửa thủy điện. Cô ba biết xong thì tức phát điên, anh ta khó hiểu tại sao con người làm con của Seja bị thương mà anh vẫn giữ chúng ở lại. Vì cô ba hết lần này đến lần khác chèn ép Seja nên anh mới tức giận đẩy hắn ta ngã xuống đất. Giữa tinh tinh không được tàn sát lẫn nhau, cô ba chỉ có thể đưa tay ra để thần phục Seja mặc dù không tự nguyện. Cuối cùng hắn ta vẫn giấu Seja chuyện ở kho vũ khí. Nhóm tinh tinh này vào trong căn cứ của con người, giả vờ ngu ngốc các kiểu. Nào là đòi đồ ăn của bọn họ, còn dốc cả chai rượu vào miệng. Hai tên bảo vệ buông lỏng cảnh giác, cô ba bắt thời cơ cướp lại súng giết chết hai người họ một cách vô tình. Trước khi về bộ lạc, hắn ta còn tàn nhẫn đánh chết một người. Cô ba rất thù hằn loài người. Một bên khác Man Con nhờ có sự giúp đỡ của Tinh Tinh đã sửa xong được thủy điện. Vợ của seja cũng đã được chữa khỏi bệnh. Bọn họ cùng nhau đứng ngắm nhìn ánh đèn ở phía xa chào đón thắng lợi. Nhưng cô ba lại đứng ở chỗ tối châm lửa, hắn ta lấy súng đánh lén Seza. Seza bị rơi xuống vách núi, còn cả bộ lạc bị bốc cháy. Con trai lớn của Seza là Blue Eyes nhặt được khẩu súng ở góc. Lúc này cô ba đứng ra, hắn ta cầm súng rồi hét lên. Có một tinh tinh lông vàng. Attack! Human! Satan! Có một tinh tinh lông vàng vẫn còn tỉnh táo, anh nhìn đồng loại bị kích động thì nhớ đến cậu bé dạy mình chữ, chắc chắn đây không phải sự thật. Anh ta bảo vệ cho nhóm Mancom thoát khỏi đây, nhưng lại làm đàn tinh tinh tức giận đến tấn công loài người. Lúc này con người vẫn còn đang ăn mừng vì được khôi phục lại, bọn họ cứ tưởng sống đã có hy vọng mới những không ngờ tai họa lại ập đến. Hơn mấy trăm con tinh tinh cưỡi ngựa xông đến đây, tay cầm súng bắt đần tấn công con người. Tuy đến rất hung dữ nhưng rất nhiều tinh tinh không có kinh nghiệm đánh nhau, bọn họ chỉ hung dữ xông lên chiến trường nên nhanh chóng bị súng đánh cho lăn long lóc có người chết cũng có bị thương, vừa mới vẫy tay chào nhau xong ngay giây sau anh em đã ra đi rồi. Chiến tranh nhất định sẽ mang đến thương vong, và cũng vì như vậy nên Caesar mới không muốn gây ra chiến tranh. Nhưng cô ba lại bị thù hận che mờ đôi mắt, hắn ta nhảy lên xe tăng đẩy con người xuống rồi bắt đầu tấn công. Cuối cùng Tinh Tinh cũng đánh bại được căn cứ của con người. Khi vây bắt con người, cô ba vì lập uy mà vứt vũ khí cho một đứa trẻ. Hắn ta bắt đứa trẻ đó phải tận tay giết con người ở trước mặt, nhưng cậu bé lại vứt vũ khí xuống. Cậu biết rằng vua của bọn họ, Caesar sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng ai ở Cuba lại kéo cậu bé đó lên tầng thượng rồi ném xuống dưới. Người bị ném xuống là bạn thân từ nhỏ của Blue Eyes. Cho dù cậu có sùng bái Cuba bao nhiêu thì bây giờ cũng đã thấy không đúng lắm. Vì củng cố sự thống trị của mình, cô ba bắt hết tất cả những ai phản đối nhốt vào trong tù. Trên đường Mancom chạy trốn thì bắt gặp Caesar đang bị thương. Bọn họ đưa Caesar lên xe rồi đi tìm nơi chữa trị. Căn cứ đã bị cháy rồi nên bây giờ bọn họ chỉ có thể lái xe đưa Caesar về nhà cũ của anh. Caesar được trưởng thành dưới sự yêu thương của con người. Vì cuộc thí nghiệm nên ngay từ khi còn bé cậu đã được dạy để sử dụng trí thông minh. Bố và ông nội loài người đều rất yêu thương cậu, sau này, vì cứu đồng loại của mình, Seiza mới tạm biệt bố rồi cùng tạo ra một ngôi nhà mới cho Tinh Tinh. Anh có tình cảm với loài người và đồng thời cũng biết cũng có người tốt và người xấu. Vết thương của Seiza quá nặng, Enly muốn làm phẫu thuật nhưng ở đây lại không có gì cả. Mancom chỉ có thể mạo hiểm quay trở lại căn cứ để tìm dụng cụ y tế. Trên đường đi lấy thuốc thì bị Blue Eyes phát hiện ra. Anh nói việc Seiza bị thương cho Blue Eyes nghe. Blue Eyes đi theo Mancom về nhà, cuối cùng cũng gặp được bố. Nhìn thấy Seiza bị súng bắn trúng, Blue Eyes vô cùng khó chịu, Cậu tức giận gào lên với con người, nhưng Seiza lại nói vết thương này không phải do con người gây ra mà là do cô ba. Cuối cùng Blue Eyes cũng tỉnh ngộ ra, cậu vẫn luôn tin sai người. Những sau trải nghiệm này, cuối cùng Blue Eyes cũng trưởng thành hơn, hai bố con cũng tình cảm hơn trước. Hàng trăm con tinh tinh đang cưỡi ngựa, tay cầm súng xông vào tấn công con người. Căn cứ của con người thất thủ, tất cả đều bị nhốt vào trong lồng. Còn bộ lạc tinh tinh thì lại có lục đục. Nửa đêm Blue Eyes quay trở lại cứu bạn của mình ra ngoài. Con người cũng nhân cơ hội này thoát khỏi chiếc lồng. Tinh Tinh đến chỗ ở của Caesar đón vị vua quay trở lại. Sau đó Mancom đưa bọn họ quay trở về. Caesar trèo lên trên tìm được cô ba. Cô ba vẫn u mê không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì. Hắn ta cho rằng mọi thứ mình làm đều vì sự phát triển của đồng loại. Bọn họ từng là anh em tốt nhất nhưng bây giờ lại thành kẻ địch. Một bên khác, Mancom quay về cũng gặp được bạn mình. Bây giờ căn cứ đã bị chiếm đóng nên bọn họ chuẩn bị cho phát nổ tất cả. Nhưng Caesar và đồng loại của anh ta vẫn đang ở bên trong đó, Chẳng còn cách nào khác, Mancom chỉ có thể dùng súng uy hiếp anh ta dừng tay lại. Anh không muốn gây ra chiến tranh nhưng hắn ta lại là một kẻ rất đáng sợ. Hắn ta nói đây là vì cứu loài người, hơn nữa căn cứ đã kêu gọi cứu viện từ phía Bắc. Vì giết chết kẻ địch, không ngờ hắn đã tự kích hoạt bom. Cả tòa nhà bị đổ sập xuống, rất nhiều tinh tinh rơi từ trên cao xuống đống đổ nát. Còn cô ba nhìn thấy đồng loại bị kẹt lại chỉ lấy đi khẩu súng, để lại anh ta nằm dưới đó. Xê ra khó khăn lắm mới cứu được anh ta ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại bị cô ba giết chết. Cô ba đã điên rồi, hắn ta bắt đầu tấn công bất chấp mọi thứ. Caesar nhảy xuống vật ngã cô ba ra. Cô ba bị rơi xuống dưới, bụng bị thương nặng nhưng hắn vẫn muốn sống, vẫn cầu xin Caesar. Caesar nắm lấy Caesar nắm lấy tay hắn ta, nhưng khi nhìn thấy đồng loại bị thương ở khắp Sau khi tự đấu tranh tư tưởng với bản thân, Seiza vẫn buông tay ra để cô ba rơi xuống dưới. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Mancom khuyên Seiza nhanh chóng đưa đồng loại rời đi vì quân đội ở phía bắc sắp xuống. Seiza lại từ chối, vì chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi. Tinh Tinh đã gây ra chiến tranh trước và con người sẽ không tha thứ cho bọn họ. Anh phải cùng đồng loại tiếp tục đối mặt với cuộc chiến cuối cùng. Sau khi Tinh Tinh bong thì bắt đầu xâm chiếm trái đất. Các nhà khoa học Mỹ dùng Tinh Tinh để thay con người làm thí nghiệm nhưng lại chế tạo ra loại virus siêu độc. Virus lan ra trên toàn cầu, hơn 90% người dân trên thế giới đều bị nhiễm. Ngược lại Tinh Tinh